đưa lên hàng ngàn cánh tay đưa lên hàng vàng cánh tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu bò xuống thôi đại tướng lê minh tổng thống chính quyền sài gòn kêu gọi chiến lực cộng hòa đã hủy tiếng đầu hàng tôi lực lượng tương đối với người Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề nguyện với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bem nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là cứ quân ba qua cùng quân ra chiến với nhau ru cà quyết trốn thề quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vững trên như một bên ngõ trốn đi thôi. non phép còn nơi dốc nơi lâu chiến cho dù thân mình phải chết thư của lịch hàng tư chứ thủ dâm tinh thần nào thiết bị không quân đẩy càng đứa sức buông đuôi hàng giam sắp quân ba que đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to giờ phải lo không thôi đừng chờ cho trong mong chi ta mà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng rạng lời ba que ta mà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng rạng lời ba que tay đưa lên hàng ngàn cái tay đưa lên hàng dặn cái tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ phía đông mong chi cần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu mò xuống thôi đại tướng lâm minh tổng thống chính quyền sài gòn như vậy chiến lực cộng hòa đã huyết khí đầu hàng trong lực lượng tuyên bố tới miền Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề quyền với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi đem nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là tướng quân ba qua tung quân ra chơi với nhau đu cà quyết trốn thầy quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vứt danh dự một bên lo trốn đi thôi nói phép còn nói dâm nói lao chiến cho dù thân mình phải chết cứ quân lực hàng tư như thủ dâm tinh thần nào thế kỵ không quân gãy càng đứt sức buông đuôi hàng vàng sát quân ba que đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ với trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba que ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba que ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba que mà chẳng có thì giờ học bài Chỉ vì mê game online nên em cứ tụt hạng dài dài Bạn bè thầy cô chê bai, ai cũng bảo là em quá sai Mọi người đều khuyên em nên mau ra từ chơi game online Chỉ vì mê game online mà nói dối bố mẹ hoài hoài Chỉ vì mê game online nên ăn cắp tiền bạc dài dài Chẳng còn sợ ai nghe ai giao ly và thành lễ bái bai họa này chẳng dung tha ai lo hồi cài bỏ game online chỉ vì mê game online mà chẳng có thì giờ học bài chỉ vì mê game online nên em cứ tụt hạng dài dài bạn bè thầy cô chê bai ai cũng bảo là em quá sai mọi người đều khuyên em nên mau ra từ chơi game online chỉ vì mê game online mà nói dối bố mẹ hoài hoài chỉ vì mê game online nên ăn cắp tiền bạc dài dài chẳng còn sợ ai nghe ai giao ly và thành lễ bái bái. họa này chẳng dung tha ai lo hồi cài bỏ game online họa này chẳng dung tha ai lo hồi cài bỏ game online